đập nắp cũng không có gì hết trên cái nắp này nó sẽ có một điểm để cho các bác nhìn thấy hột thôi và khi nào mà các bác mua cái nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường này em sẽ chỉ cho các bác cái cách để các bác có thể chơi cái nắp một cách hiệu quả và đảm bảo là tay con ngồi bên cạnh cũng không thể nhìn thấy được các bác nhá và sau đây em sẽ giới thiệu qua về cái nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường hoàn toàn không tăng tích này nắp và hột mình chơi nắp hột nào cũng được khi đi chơi mình chỉ cần mang cái nắp này vào thôi này các bác nhìn này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 tiếp tục tài này đó tài tiếp xỉu này các bác này trái này xỉu nha đó tiếp tục xỉu này đó xỉu tài này các bác này đó tài chuẩn chưa ạ